Ok ok bạn ơi Thì hôm nay nè bạn Mình xin giới thiệu cho các bạn một cái tựa game Mà mình mới vừa kiếm ra được nha Thì cái tựa game này có tên là Honkai Impact 3 Thì đây là một cái trong cái tựa game Mình có thể nói là cuốn hút mình nhất từ trước đến giờ luôn á Mấy bạn biết tại sao không Bởi vì game này có thể nói là một trong những cái game Mà có đồ họa đỉnh cao nhất hiện tại và đặc biệt hơn nữa là game này là game thế giới mở nha Với các nhiệm vụ cực kỳ dễ chơi Và mấy bạn có thể hóa thân thành những cái nhân vật ở trong game này Và đi tiêu diệt cái ác Đem lại hòa bình cho thế giới Có thể nói rồi game này đỉnh cao lắm mấy bạn ạ à. Và bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số những cái nhân vật mình thích nhất ở trong cái game này nha Ok và nhân vật đầu tiên không thể không nhắc đến Durandal là một trong những nhân vật nữ có thể nói rằng là có bộ gọi là trang phục được thiết kế vô cùng bắt mắt, đẹp và cực kỳ đậm chất anime luôn nha các bạn nha. Cái đặc điểm đặc biệt của nhân vật này á, đó chính là bộ giáp của cô ấy. À, cái bộ giáp này là một bộ đồ chiến đấu cận chiến cho phép Durandal thể hiện hết khả năng cận chiến của mình nhờ có cái hộp năng lượng gần như vô tận từ cái bộ giáp này thì cô ấy có thể tạo ra bất kỳ loại vũ khí nào mà mình muốn. Durandal còn biết cả võ thuật phương Tây. Khi ở chế độ Basement, cô ấy có thể sử dụng chiêu cuối 3 lần liên tiếp và sau đấy cô ấy tích tụ lại một cái nguồn năng lượng lớn từ vũ trụ tạo ra một cái mũi tên khổng lồ gây ra sát thương cực kỳ lớn. À, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi đúng không? À mà mình quên nữa, bản cập nhật mới này còn có một điểm này rất là đặc biệt nữa nha Đó chính là nhân vật May ở trong game này sẽ có một bộ skin mới Đó là một bộ skin thủ lĩnh sấm sét Bộ skin này nhìn qua đã thấy ngầu rồi Làm cho mình liên tưởng đến một vị thủ lĩnh Gọi là ngầu, hơi là ngầu ở trong cái tựa game này luôn phải bảo đảm rằng là nếu như ông nào mà thích ngầu á thì hãy chọn ngay cái nhân vật này bảo đảm là cái chiêu thức của cô ấy cực kỳ đẹp mắt luôn còn nếu như mà bạn nào không tin á, thì bạn hãy xem đây Hiện tại là mình đang gọi là quay lại một số những cái đoạn mà mình đang đi làm nhiệm vụ trong cái tựa game này Thì bạn có thể thấy rằng là đồ họa trong game cực kỳ 3D Và đúng thật là một trong những cái game mà đẹp nhất ở trên di động luôn các bạn ơi Và game này là game thế giới mở, dễ dàng khám phá Và các nhân vật thì vô cùng phong phú, có nhiều lựa chọn, không gây nhàm chán cho mấy bạn đâu Thế thì còn chần chờ gì nữa nào mà không tải ngay cái tựa game Honkai Impact này về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nào Đó, thì người mới vừa tham gia vào game có thể nhận được 120 thạch anh, dấu hoa thị và mảnh da chiến đấu miễn phí sau khi đăng nhập trong vòng 7 ngày Quan trọng hơn, khi mới hoạt động mới bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để có thể kiếm thêm điểm bạn có thể nhận được nhiều nhất lên tới tận 1.200 thạch anh ở trong cái tựa game này luôn mà cái đó là gì thì bạn hãy vào game mà khám phá cùng với mình nha ok cảm ơn anh em rất là nhiều còn cần chờ gì nữa mà không tải game đi mình sẽ để link tải bên dưới phần mô tả phần bình luận nha như các bạn đang thấy là hiện tại là mình đang cùng với anh Mít Lê Dịch Bọn mình đang ở trong một cái căn phòng có rất là nhiều đồ ăn Đó mà nói chung là phòng bếp bạn Mà lần trước mình với Sammy đã thi đấu với nhau rồi Thì như rất là nhiều bạn đã gọi là yêu cầu Thì hôm nay bạn yêu cầu mình sẽ thi đấu nấu ăn chung với anh Mít Lê Dịch Bầu à, <laughs> Nếu như mà Dịch thua thì mình sẽ bỏ Dịch vào trong cái nồi canh này mình nấu nó lên Đó à, ờ, còn nếu như mà mình thua thì Dịch sẽ nấu canh chua gọi là cá heo Đấy để xem coi ờ. liệu rằng Liệu, <laughs> liệu rằng mình với anh Dịch ai sẽ là người giành chiến thắng trong cái trận đấu nấu ăn này nha bạn nha và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và cho nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của anh Mr. Vịt cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em nha còn bây giờ chúng ta cùng nhau thi đấu nấu ăn coi nào nhạc bu nè ok bây giờ em sẽ hướng về uh, nhầm nhầm em sẽ em sẽ hướng dẫn em sẽ hướng nướng vịt đi <laughs> không có nướng dịch em sẽ hướng dẫn cho dịch cách chơi nha thì ở đây là đầu tiên là có một cái vị khách nè dịch hãy bấm trong vị khách bằng chuột phải nè xong vị khách yêu cầu dịch làm gì chẳng hạn vị khách của em yêu cầu em làm cho vị khách một cái bánh sandwich đúng không thì mình sẽ bấm vào ok thằng Marco cô à đây có một thằng tóc bạc đứng trước một mặt anh này đây nè đó đúng rồi thằng khách đó đó anh bấm vô đó hiểu không sau đó yêu cầu yêu cầu làm sandwich đúng không thì dịch nhìn trên đây nè ở đây nó có một cái à, bánh mì sandwich nè thì mình sẽ lít chuột cho nó mình lấy một cái bánh sandwich sau đó mình sẽ bỏ trên cái thớt anh thấy không nhìn anh, bánh mì sandwich nè đúng rồi bỏ dạ. trên thớt sau rồi bỏ lên trên cái thớt đâu thớt đâu thớt đây hả thớt trắng trắng nè đúng rồi dạ. sau đó là à, anh sẽ lấy cho em thêm một quả trứng gà rồi anh bỏ cái chảo anh chiên lên bỏ chảo chiên lên ôi chảo sau lưng kìa ba <laughs> ôi chảo nào à đây cho vô chảo nào ôi chiên lên ôi cháy rồi không không có cháy đâu nó chín đó nó đang chín á. rồi tiếp theo nữa là anh lấy cho em một ít rau xà lách đâu gì lá lách rồi ok rồi anh bỏ cái thớt anh cắt nó ra bỏ cái thớt đã sơ chế rồi, rồi sau đó anh, anh bỏ anh trên cái bánh sandwich nè rồi anh để cái trứng nó chín rồi anh lấy cái trứng rồi lấy cái trứng bỏ anh trên luôn đó ok cái trứng bỏ lên trên rồi rồi lấy thêm một cái rồi cái gì ta à cà chua đúng rồi lấy cà chua sau đó anh cắt nó ra bụp lấy Đấy. cà chua cho vô cắt nè rồi đúng rồi rồi anh, lên anh bỏ anh trên cái bánh rồi sau đó anh lấy thêm cái bánh anh bỏ lên nữa là xong lấy bánh nó bỏ lên ồ oh. Ồ, sao gọi lên được cái bánh sandwich rồi nè đúng rồi nhưng mà em em được một điểm rồi nè tại vì khách của em yêu cầu bánh sandwich còn khách anh là yêu yêu yêu yêu yêu yêu cầu gì vậy <laughs> không nha cái này không tính nha ê cái này nha bảy nha cái này là dịch dịch dịch kêu em chỉ em mới chỉ thôi chứ em là em xong một điểm rồi đó đứa nào được 5 điểm trước thì đứa đó thắng ủa nhưng mà khách của anh họ yêu cầu bánh mì sandwich x 2 nè xong rồi pizza với cả mấy nói chung bao gồm một đống thứ luôn á ờ thì anh phải làm hết luôn anh làm hai cái bánh sandwich luôn À đủ, thì sao em làm một cái mà được một điểm anh làm hai cái không được điểm cho anh đâu. À thì bây giờ dịch muốn chơi lại không? Chơi lại luôn. Ờ chơi lại nha. Ờ, ok mình đã hướng dẫn cho dịch rồi. Bây giờ mình sẽ không ăn hiếp người mới bạn ơi, dịch non. À, mình sẽ chơi lại từ đầu nha. Ok. Rồi rồi ok dịch ơi. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha. Thì à, lần trước các em thi với Sam á là người nào được 10 điểm trước thì người sẽ thắng, còn dịch là người mới cho nên là em chấp dịch là 6 điểm là thắng, chơi không? Chấp 6 điểm là thắng. Đúng rồi. Tức là ăn được 6 điểm là ăn win còn Phong chỉ được cần được 10 điểm Phong mới win hả? Không không, em cũng 6 điểm luôn. What the fuck? Mà chạy chấp ở chỗ nào? <laughs> thì là em giảm số em giảm cái số điểm xuống nếu như mà em em làm chậm hơn. Ờ, ok, dịch 6 điểm em 7 điểm chơi không? Mày coi chừng mày chết vậy. Trời ơi, hai thằng 10 điểm chơi luôn. Trời ok chơi luôn à sợ gì ai ok em bấm vô vị khách nè. Ô vị khách của mình vẫn yêu cầu có mỗi cái bánh sandwich thôi. à <laughs> đù, tính ra chơi đấy bắt đầu 1 2 3 gì đã vô rồi. Rồi bắt đầu rồi, một hai ba thì vui mà. Ok rồi bây giờ em làm ăn đồ ăn trước nè, chiên trứng lên nè, đó. <laughs> À, còn anh dịch thì bây giờ Ủa anh dịch bên vị khách của anh dịch là người ta yêu cầu anh dịch làm gì ạ? yêu cầu làm bánh sandwich luôn Ờ làm nhiều không? làm hai ba cái không hay làm một cái? Hai ba cái lần Hai ba cái lần à? Vậy là dịch tua em chắc rồi Trời là trời thấy không? Khách của em ta dễ thương ta yêu cầu có mỗi một cái ta không yêu cầu nhiều Còn khách bên dịch gì đâu mà ép đọc ok Đó này phần bên là lôi cho khách đâu phải lôi cho anh đâu Hết kệ anh chứ giờ em được một điểm rồi nè Ok bây giờ em bấm tiếp nha U vị khách tiếp theo nhìn trong sơn tùng mtv các bạn Ca sĩ ca sĩ U hôm nay có ca sĩ lẹt trôi đến chỗ em này anh dịch đó Lẹt lẹt lẹt trôi từ đâu sơn tùng mtv đến anh mà sách của anh có ông già giống như kiểu gì mấy cái ông ai dụ Ấn Độ gì hết Còn đeo cho ông già Noel nữa chứ trời Ôi anh không biết hả biết đó ổng là ông bụt thì sao Anh nấu ăn cho ổng ăn cái tiền ổng cho anh chiến thắng luôn sao Anh không biết gì hết trơn Dạ anh Sơn Tùng ăn gì anh à, một dĩa xúc xích chiên một ly cà phê và một bát súp trời quá đơn giản ok xúc xích chiên đúng không ok mình sẽ bỏ xúc xích chiên làm bánh bánh bánh pizza làm sao bánh pizza hả bánh pizza thì anh lấy cái bánh pizza xong anh bỏ vô cái lò nướng một cam cam á là xong thôi à, ok bỏ vô cái lò nướng đúng không bỏ vô rồi ok bây giờ em sẽ làm cho này. khách của em một ly cà phê nè với lại một tô súp hả súp làm sao vậy súp thì anh lấy cái tô gỗ nè sao anh múc súp ra được thôi lấy nè à, à, múc ra ok ừ, này ừ, okay. để trời ơi ok rồi xong rồi ông nè ô dịch cũng được một điểm luôn. Gơi gơi gơi gơi. Em, em phải làm nhanh lên mới được. Lấy cái dĩa nè. Đây là dĩa xúc xích chiên là ly cà phê và một bát súp. Dĩa xúc xích chiên, xúc xích lớn. Xúc xích là là là cái nhìn như cái hạt đậu nè anh, xúc xích đứt nè, to là to nè thấy không? À ok. Xong rồi dĩa. đúng không? Ờ à, đúng rồi. Khoan từ còn cà chua nữa đúng rồi, lấy cà chua. Ờ à, chết chết. Okay. Lộn. Bỏ lấy cà chua nè. nè. Một ly cà phê và một bát súp. Ly cà phê kiếm đâu vậy? ly cà phê hả ly cà phê thì anh lại đây nè nó có đống ly nè anh lấy cái ly xong anh múc cà phê lại đây còn cái đống ly đúng không ly à ok lấy ly nè xong rồi múc cà phê ở đây đúng, đúng không rồi. ok xong ly cà phê ok em hai điểm rồi nha em tiếp nè một bánh mì sandwich Trời, quá đơn giản bạn ơi tưởng cái gì khó lắm Ủa, ok sao anh có dĩa xúc xích chiên rồi hả Dĩa xúc xích chiên là lấy sao? Dĩa xúc xích chiên hả? Thì đầu tiên à, anh lấy cái dĩa. mẹ bên đây có cái dĩa nè, rồi anh để lên bất cứ chỗ nào anh muốn cũng được. Đó rồi ok. À, okay. Xong anh, à, anh anh lấy đâu ờ, lấy cà chua rồi. được kiểu vô. Đấy ok. Rồi lấy rau bỏ vô, xong lấy cà chua đúng không? Rồi ok bỏ đúng luôn nè. Ôi rau lên. Lấy dịch cà này. chua. Dịch này Nghe nước quá. Luôn. Cái gì cũng gì mà cái cái cái gì cũng hỏi em hết dịch dở Ôi tình ra là em chơi trước anh alo cái thằng hai dụ này Ôi <laughs> dạ em chỉ ra nè Có một cái bí quyết để chiến thắng trận này Để chiến chiến thắng cái game này Có nghĩa là anh sẽ đem thật nhiều xúc xích và trứng anh đem anh chiên trước Tại cái này nó chiên lâu lắm À thế à À mang mang đi chiên trước đúng không? Như đúng kiểu rồi. mình mình mình mình chiên là mình để dành đúng không? Đúng rồi, okay. em em chuẩn bị hoàn thành được 3 điểm rồi nè. Đấy, bỏ đây. Rồi bỏ cà chua lên. Rồi. Ok anh em, không sao, không sao lấy yeah. lên, lên, lên, điểm rồi nha. Ok, em Cho tiếp nè. À đủ, nhưng mà cái này như kiểu mình chia xong nó vẫn nằm ở đây ba nó không biến mất trời Đúng rồi, nó vẫn nằm ở trong người anh mà nó đâu biến mất đâu Ok, em lấy cái dĩa em làm sausage chiên cho khách của em nè à, Ok, lấy rau nè Rồi xong cắt rau ra Rồi xong bỏ trên dĩa, xong chặt đầu vịt bỏ lên làm thịt vịt ăn luôn Mày bị điên à? lâu trên trứng gì lâu dữ trời Ừ, trời ơi, cái máy dịch là máy Trung Quốc rồi Máy em là mua bên Nhật Bản nè Đồ xịn, đồ xịn nha mà cái cái cái của anh nó cứ nó cứ bị hiện lên cái ờ, đĩa trứng rồi mình không biết là nó làm xong hay chưa luôn <laughs> ôi xong rồi kìa xong rồi kìa anh để cà chua lên xong để cái bánh lên là được đấy ok lấy thêm súp nữa nè lấy thêm tô súp okay nữa là rồi. quên thêm một cái uh, trứng chiên nè, thêm một cái gì nữa đây ok xong rồi cái được 3 điểm rồi ok, okay. một bát súp một ly cà phê ôi ông này dễ thế ông này chỉ cần một bát súp một ly cà phê quá đơn giản lấy bát súp nè lấy cái ly này một bát súp nè Ai? Phong ơi, cái bát cái bát trước anh múc rồi cái bát cám heo rồi. Đấy, cái đậu phòng anh móc anh anh gọi là anh lấy cám heo anh cho người ta ăn luôn hả? Anh vô ăn quá. Cám heo chỉ dành okay, ăn thôi. Mì sandwich. Bánh mì ăn hoài. Đậu xanh ăn thì ăn ăn này nhanh nhanh nhanh béo mình mình mà thù lù thành cái mì luôn. Hai bánh mì sandwich, hai pizza chính và một bát súp chụp cái này cái gì nhiều hết. Ô cái này nhiều hết. Trời trời chết chết chết chết. Trời má mấy cái này nó đúng nhiều luôn ba. Đậu xanh nó nó, nó cho mình bắt mình làm quá trời đất luôn anh em ui ôi ôi anh mà cái thằng này nó ăn cái gì mà nó ăn một lần hai cái bánh sandwich rồi thằng này nó ăn gì ăn nhiều dữ à nhiều thì nó nhanh mập á nhanh mập thì nó nhanh ngủ á đồ xanh đồ xanh ờ, cái ơi ủa chết ơi Chỗ này của anh nó có đến hai ông già đứng chồng lên nhau rồi Phong ơi <laughs> Em cũng vậy ha Em có đến hai ông già luôn mà thôi kệ cứ bán đi cứ bán đi Quán mình đông khách mà anh hiểu không Đấy <laughs> ok Ờ khoan từ Mình bán mình bỏ rau bất chấp luôn đúng không mấy, th mấy thanh niên này ăn đứng chồng lên nhau luôn Không có ý tứ xếp hàng gì vô quá Đúng rồi không có ý tứ gì hết trơn Lấy mà một cái ly cà phê này phải xếp hàng vô đậu xanh chen lớn xô đẩy tùm lum trước cái quán mình là miết thành thành cái chợ quá Ôi ok lấy cái sandwich nè cho vô Mày là con Ủa, Ok rồi trứng chiên xong rồi nè à, em quên trước nha trời ơi dịch chậm chạp quá đậu xanh phật nhá đây này mà này là anh mới nháp thôi anh chưa thể hiện hết kỹ năng của anh đâu anh đừng cao lắm ờ à, ok ok để xem dịch làm được cái gì ok luôn bình tĩnh bạn bình tĩnh em, ok này huy hiệu đội xanh là cái gì à cái huy hiệu đội này chỉ có tác dụng là để cho mình chứng minh mình đang ở đội nào thôi à đúng rồi huy hiệu chứng minh mình là đầu bếp của đội nào thôi anh mà thua anh phải đưa cái huy hiệu cho em hiểu không còn lâu Nghi ngờ là của anh chứ trời Ơi, ai thua phải đưa chứ Một dĩa một dĩa xúc xích chiên ly cà phê với bát súp Trời các ông này ăn xúc xích của ai ta Ông này ông ăn xúc xích hoài bay này Ông mọc ông mọc nguyên cây xúc xích trên mặt ổng luôn anh Ờ, một bát súp chín bát súp đậu xanh mấy cái này nó nó làm mất thời gian ghê luôn nó Bánh pizza chín lấy Đây, đậu xanh lụng cái bánh pizza đâu trời Ủa bánh pizza đâu À ha ha Ơi đây em chiên xúc xích sẵn rồi Bây giờ em chỉ cần gọi là em thái rau cái kiểu thôi là em win luôn á Đơn giản Không được cái bánh pizza ở đâu Ai ở lụng ở đây Đậu xanh có cho mình lụng Cho vô đây nè bát súp ờ, chín là ok lấy thêm một cái gì nữa đây ờ uh, một cái bát ở đâu sách cái bát súp ông em ăn nhiều chứ không ăn ba món cùng một lúc vậy già ăn chứ ấy dịch thua nha em 7 điểm rồi nè ok một bánh mì sandwich trời chuẩn bị lên 8 điểm rồi dịch à. Ôi. chết chết chết đâu thế tôi anh em ơi tôi tôi tôi mới chơi tôi bị bắt bắt nạt tôi cho ăn hành rồi anh em ơi không sao rồi <laughs> buồn ngủ quá chơi chung dịch buồn ngủ quá cái gái như mày mày gái như mày đợi tí nha coi chừng nha mày quá tao mới trời ơi Dịch non quá à, bộ ngủ ghê luôn trời ừ, Trời trời Hiện ra một, một, một cái ờ, lò có thể nhét được hai cái hai cái pizza hả? Đúng rồi À đủ, sao từ nãy giờ mình nhét từng cái một Đó thấy không, vậy thấy không, bởi vậy mới nói dịch dịch dịch nó À không, hình như là cái lò dịch là lò Trung Quốc cho nên chỉ nhét được một cái thôi Còn lò của em là lò Nhật Bản hai tầng À nhét được mấy cái luôn Bánh pizza chín này, đồ xanh pizza chín mà sao ông ông này ông không ăn trời Mình có pizza chín rồi nè, sao ông nhận trời Rồi, okay. vậy, vậy là anh làm sai rồi đó <laughs> dĩa xúc xích chiên ly cà phê với bát súp Ok lấy cái đĩa này nè Ủa làm sai là bị mất luôn hả Hả à, Đâu làm sai vẫn còn nằm trong người mà Dĩa xúc xích chiên Ờ cho cái dĩa lên nè Cho cho À đâu từ từ bên này có rồi nè Có Ông à, Quân mình thiếu cà chua What the hell man Cho Thôi, không sao Em sẽ uh, dịch nếu dịch dịch thiếu cà chua thì dịch cứ lấy cái cà chua trong quần dịch để uh, làm làm đồ ăn. Mất dạy. Lôi cái gì mà trong quần ra cho khách ăn thì tào lao. <laughs> ok để số sách lên nè à. đấy 8 điểm rồi nha dịch này Trời nó đây là một ok bát súp, rồi một đã ly xong cà phê tiếp tiên nó khác rồi ủa làm xong rồi mà xong này không ăn không ăn trời vậy là anh làm sai rồi đó ôi ơi vậy đây ủa anh thử thấy cái con gì nó nhảy vào chết queo vậy vậy đây hình như là em đấy. Ờ, 10 điểm luôn rồi đó ủa 10 điểm luôn rồi à! <laughs> trời ơi là trời tưởng dịch thế nào hóa dịch cũng non thôi à dịch không làm dịch biết sao bởi vì bên tiệm em có ông bục nè anh coi nè có ông bục nè hồi nãy em nấu cho ông một món ông cho em hai điểm luôn một món mà được hai điểm luôn cái vậy đúng rồi tại vì là em là một đứa trẻ ngoan cho nên em được thưởng nhiều điểm còn dịch là trẻ hư cho nên dịch không được điểm <laughs> là ông ấy qua quán ăn ông ấy ăn để ông ông ấy ăn ông thấy em gì nè? khách xếp hàng không có hàng có lối thì đứng chồng lên nhau ông quạo luôn ông ấy không cho anh điểm luôn À hiểu rồi, do dịch nó có đồ ăn dở quá cho nên ổng không thèm ăn quán anh nữa, ổng qua quán em đó anh. Trời ơi. Ông mấy cái đồ này để có một tuần là gì đâu? ha cái gì đồ ăn anh để một tuần mà anh cho ta ăn hả đồ vô văn quá ok tính tiền nha tính tiền tin tin tin tin tin tin tin tin rồi ok rồi em win ok ok bạn ơi thì dịch mới được có 6 điểm còn mình được 10 điểm nghĩa là mình nhanh hơn dịch được tận 4 điểm luôn à, dịch non nếu như các bạn muốn anh dịch phục thù á thì các bạn hãy cho video này lên được 10.000 like và các bạn đừng quên là hãy qua bên kênh của anh Mr Dịch và cơm mình rằng là anh dịch đi hãy phục thù đi thì lúc đó à, gọi là anh dịch sẽ phục thù à, chiến đấu cùng gì là chơi gọi là đại chiến đấu ăn cùng với mình lại nha anh em nha và nếu như anh em muốn còn không cần nha anh em ừ giờ dần quá và nếu như bạn nào mà muốn mình mời thêm những thành viên khác vào thi đấu nấu ăn với mình nữa Thì em đừng quên là cũng bình luận lại cho mình biết Người mà mấy bạn muốn vào thi đấu nấu ăn với mình nha Ok, còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video này à, Mà khoan hả, khoan từ từ, phải lấy phần thưởng đây chứ Giờ đây, anh mau đưa cái thẻ màu xanh cho, của anh cho em thẻ đó là đưa thẻ đó thuộc em thẻ thẻ người ăn rồi đây là thẻ mà ăn gọi là giữ gia truyền gia bảo nhà này không đưa em đâu chạy đây chạy chạy chạy, Quay ăn quá Trời, anh dịch thua anh dịch không không chịu đưa giải thưởng cho mình các bạn ơi Ai, ok thôi bye bye mọi người nha yêu anh em phải nồi tạm biệt